Hello, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để à, cái cách mình làm à, phức hợp gõ captcha ở hai nền tảng. Một đó là ở bên à, web timebuck.com và thứ hai á, là ở bên web hai captcha hai captcha.com. Thì như hình ở trên đó các bạn thấy mình đang thực hiện gõ làm nhiệm vụ captcha ở à, hai trang web cùng một lúc thì à, cách làm như thế này các bạn ha đầu tiên đó, ở bên à, tham bắc thì ở đây nó kêu là vui lòng nhập vào từng hình ảnh có chứa một chiếc ô tô này ô tô mình cứ thấy ô tô là mình nhấp vào đó kế tiếp ô tô nhấp vào đó, kiểm tra chưa được nhấp tiếp đó thì trong thời gian chờ đợi hai cấp cha ru hai cấp cha thì mình làm nhiệm vụ ở bên làm nhiệm vụ ở bên tham bắc để làm gì các bạn để mình tiết kiệm thời gian mình tranh thủ trong cái thời gian rảnh rỗi mà mình đang chờ thì mình làm nhiệm vụ ở bên à, còn lại đó trong thời gian đó mình làm nhiệm vụ thì mình không có cái khoảng thời gian chết thì mình tận dụng được cái thời gian đó để mình làm nó mình kiếm được nhiều tiền hơn cũng trong cùng một khoảng thời gian so với việc mình làm đọc một nhiệm vụ đúng không rồi đó ví dụ như đây bên thăm bắc này chiếc xe máy xe máy xe máy xe máy xe máy rồi lên hai cấp cha cái này là mình làm trên phần mềm hai cấp cha tải về các bạn làm ở trên PC thì kiếm được nhiều tiền hơn và nhanh hơn nhưng đối với cái nhiệm vụ này là một đô cho một ngàn cấp captcha xử lý Đó. đây là bên uh, à, tham bắc bên tham bắc này thì uh, bên tham bắc này nó cũng có nhiệm vụ giải quyết cấp captcha rất là uy tín các bạn đó còn à, bên hai cáp cha này nè mình đã rút rất nhiều lần rồi thì à, hôm nào mình có cái clip thì mình sẽ quay à, gửi cho các bạn xem những lần mà mình à, những cái à, bằng chứng mà mình rút nhiều lần rồi ô tô Đó, đây là mình dành à, hướng dẫn cho những bạn mà mình à, chưa biết cách kết hợp hai nhiệm vụ như thế nào tại vì á, các bạn mới khi mà mới làm á, các bạn không biết là trang web nào nó uy tín và khi mình làm á, họ có chắc chắn là họ trả tiền cho mình hay không thì ở đây mình đảm bảo với các bạn là hai trang web này rất uy tín mình đã từng rút rất nhiều lần rồi thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn đó mình làm kết hợp như vậy sẽ được kiếm được nhiều tiền hơn à, chương trình tôi không phải là chiếc máy bay Squid xong rồi máy bay vạch qua đường máy bay tham bốc rồi mua hai cáp tra vạch đường khó xác minh xe đạp rồi xong à, đèn giao thông đối ở phần mềm mình có thể nhấn giữ chuột nào các bạn kéo một cái à là nó quét hết mình không cần phải nhấp nhấp nhấp từng cái mất thời gian xe đạp, sẽ biết quét cái là xong xe đạp đèn giao thông xe đạp đèn giao thông đó các bạn mình cứ làm luân phiên như vậy đó, nhiệm vụ hai captcha ở bên đây đó, cứ uh, mình giải quyết được uh, mình giải quyết được uh, bao nhiêu ta cứ 24 cấp 10 10 như vậy nói tóm lại ở bên đây thì cứ mỗi cấp cha mình có 0,01 đô tương tự với bên đây cũng tương tự luôn bên rồi hai cấp cha cũng tương tự đó thì hôm giờ mình làm này các bạn làm được 7,49 đô rồi thì đối với phần mềm hai cha này á cứ một đô là mình rút được rồi mình rút tiền về dưới dạng là bitcoin hoặc là bitcoin cash hoặc là eth mình thường là mình rút về dưới dạng bitcoin Đó, rút là bitcoin về bên à, à ví điện tử vndc á sau đó mình quy đổi về tiền việt mình đổi về tiền việt xong rồi mình rút về tài khoản ngân hàng thì đó là đối với à, đối với tài khoản hai cấp cha này còn đối với tham bất này cũng vậy luôn mình cũng rút tiền về dưới dạng bitcoin ở đây nó có nhiều hình thức nhưng mà mình chuộng rút về dưới dạng bitcoin nó không có rút uh, về tiền việt trực tiếp ha đó nên là mình lại rút dưới dạng bitcoin về ví vndc sau đó sau đó mình à, quy đổi Bitcoin về VNDC rồi mình à, à bán từ VNDC đó mình rút về tài khoản ngân hàng thì nó tự động quy đổi cho mình về tiền Việt đó, tiền Việt 5, 5 đồng ô tô xe buýt máy bay máy bay đó làm à, tương tự thôi các bạn cứ làm luân phiên thôi cứ thấy à, thấy nhiệm vụ nào hiện ra thì mình làm đó, mình tranh thủ được nhiều thời gian chứ còn nếu mà mình làm đọc một cái captcha này lỡ nhưng mà nó không có hiện ra mình cứ ngồi mình chờ hoài chờ hoài thì nó phí thời gian của mình đi đúng không đó để kiếm được nhiều tiền hơn thì các bạn nên kết hợp nhiều nhiệm vụ cùng một lúc mình sẽ kiếm được nhiều và nhanh hơn rồi à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video hướng dẫn của Hưng à, các bạn hãy à, follow kênh Văn Hưng Riverside để nhận được những video mới nhất trong thời gian tới nhé Ờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo bye bye